Chào các bạn. Chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. hiệp 1 đã được bắt đầu.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 tốc độ cao cơ hội phản công đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả cú mở bóng rất mạnh một pha phối và ở dọc tuyệt vời nhau pha phối hợp không thành công Tình huống bóng lót quá tốt Chuyển trạng thái rất nhanh bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương không được tiếp tục đi bóng đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả những nguy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 Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ rất thoáng đọc tình huống quá hay Kiyotake Bóng đã đi hết đường bên ngang hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả đọc tình huống quá hay chè bóng khá khôn khéo đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh và một lót chân nhau rất chắc chắn phải đã rút ra một thẻ vàng bóng rất hay bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của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 Tiếp tục đi bóng. Tới điểm. Cần phải có một sự vậy rất đơn giản thủ thành không có một chút cơ hội nào kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi đi bóng rất sung anh rất thoáng cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng Long vâng, đã thể hiện được đẳng cấp của mình với pha xử lý rất hay vừa rồi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 đấu đã bước sang phút thi đấu thứ 85 rồi Cơ hội phản công Áp sát Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Che bóng khá phụt Tiếp bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn Kiyotake phối hợp khá đơn giản không có gì khó khăn cả rất tốt đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ của bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý chuyên về phía sau đọc tình huống rất tốt một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt tình huống quá hay giữ bóng rất khôn khéo rất gọn gàng cú chơi bóng đường truyền cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương có một tình huống ném biển đi bóng rất khó chịu cú chờ bóng bóng đã ra ngoài sân bóng rất tốt đi bóng rất sung anh đi bóng rất khó chịu đọc tình huống quá hay đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý tuyệt vời và tiếng còi man cuộc đã vang lên quý vị và các bạn thân mến buổi tường thuật trận đấu của đài truyền hình việt nam cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu